cho mà úp ngắn rồi mình không úp mới ghê mới tàn chè máy mà mấy bạn ơi cô chưa khi vô nữa mệt mà đã mua áo video này lắm rồi mình đã mua off lắm rồi á à, lỗi ý mình là up vn rồi lên đó chứ nhưng mà nay khô chưa vô sao chịu hồi rim ra mấy bạn thấy khổ mình không do đợi cô ok mình nhờ thằng trong server nhờ mà mà nhờ người trong server và rất hay cho người này đã lò vào video của mình ạ à. dạ yeah. tên đó là hot dog là jolly hot dog ba mình gọi bạn dạ ba dạ ba dạ, dạ đang uh, chơi đồ chơi à Mẹ đi rồi, mẹ nói đêm mẹ mới về. Nè ba. Dạ, mẹ đâu? Mẹ đi rồi, tối đêm rồi mẹ mới về. Mẹ đi ra này, mẹ đi đâu đi đâu chưa? mẹ nói mẹ đi công việc á à, đi đâu chưa dạ mới đi uh, ít giờ bao giờ về dạ nói đúng rồi bao giờ về dạ khoảng uh, chút nữa chắc chút nữa chắc chút nữa đi về mẹ hỏi dạ. con nha. dạ ờ, nhớ nha, thấy con đang chưa được chơi hả dạ học chưa dạ học rồi học chưa dạ học rồi à, à tốt thế về coi nhà cửa có vấn đề gì không có ồn ào gì không cãi nhau gì không dạ không ạ à. à thế tốt rồi rồi à, đợi tí mẹ về à dạ dạ rồi tí, tí, tí về điện thoại cho bà ha à. dạ rồi nhớ nhá rồi thế có thấy đăng chưa dạ rồi à, thế gian rồi à tốt thế à, ông bà hạ đâu có ai mà sang bỏ mẹ phan văn ông cho uống dạ uống sữa chưa dạ rồi ông khỏe đâu dạ khỏe à có đau gì đâu không không ạ à? chiều ai tắm cho con dạ chiều ai tắm cho con chiều nay bầu hải tắm hoặc là lúc bà ngoại tắm mẹ về chưa bà ngoại tắm lúc bà ngoại tắm thì mẹ chưa về lúc sau mới về rồi ờ, rồi ờ, chơi đi nữa mười giờ phải đi ngủ nha dạ rồi ờ, mẹ về thì gọi cho ba ha dạ à, đi, đi nữa đến mười giờ đi ngủ thì thì gọi điện rồi mẹ có về ngủ không để dạ, con con con để, để con con ngủ ha dạ rồi thế nha yeah. Dạ. rồi ok rồi nha bye bye bye dạ, bye Mấy bạn thấy mình lỗi à, khổ không? Mới vô anh à, thì gặp ngay cái lỗi buông có phải tự chạy bộ Mà thắp sáng đuốc Ủa, bình thường nè, ngon giờ tranh thủ thôi bạn à đó nghĩ chắc kịp á à, từ từ thôi chưa Chiều hồi luôn rồi, muộn quá Tôi, ờ, tôi lấy tôi... Gì? Đang lấy còn cái đuốc thứ tư và thứ năm nữa thôi sắp lấy sắp được rồi sắp được rồi ok mới thành lập kênh youtube đã lấy được ta tashitu thì cái đầu quá ngon à. rồi ừ nhưng mà bị khá là nãy tôi vừa mất một tiền ừ rồi xong đây là bao tiền đây là bao tiền của Hải Quân ừ rồi ông ơi sắp được rồi sắp mở cửa rồi cô lên rồi xong cắm đến được rồi yeah rồi